rồi quay lại cơ sở bên uh, lộc tay ngày hôm nay đó, là tiên thì xin uh, gửi lời chào và chúc sức khỏe đến uh, toàn thể anh em của mình luôn anh em nhé hôm nay uh, lộc uh, tiếp tục giới thiệu cho anh em ha làm vài cái clip review cho anh em xem về đồ chơi về tài xỉu bịp anh em nhé đó thì tài xỉu bịp thì bên cơ sở của bên lọc tài chi cung cấp cho anh em ha về tất cả các loại tài xỉu luôn anh em nha hột làm à, hột bo đó hột nhảy đều hột bao chống nghe chống tài thở cho anh em đó ha, làm tất cả các loại hột tài xỉu 11 12 13 ha đó và đồng thời cung cấp cho anh em về sản phẩm mà gọi là anh em nào mà chơi bịp hãy chơi những cái sản phẩm như là bao cho anh em thử 500 nước muối đèn led nè ha bao cho anh em thử 500 nước muối đèn led trước tiên là mình sẽ thì mà cái để thử đèn led nước muối 500 cho anh em nha thì tay mình đó sẽ là có những dụng cụ đi vào cái tất cả các sòng sớ người ta thử qua đúng không mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái tài xỉu không tan là như thế nào tài xỉu không tan là có nghĩa là sẽ có một cái hộp tài xỉu và mình làm đồ không tan vào trong hộp đó nó nhỏ thôi anh em nha nhỏ giống như hộp cát thôi đó là những cái sản phẩm này á, có thể sòng lớn các anh em chơi không sợ phải để lại tăng tích gì hết anh em nha một á anh em làm cho mình vào cái điện thoại quét ha máy quét để có thể đánh về tài xỉu không tan nó là nguyên linh của nó nó sẽ là một bộ máy anh em nha một cái bắt và một cái báo rung cho anh em bọc trong người đó một cái bắt và một cái rung anh em có thể à, bọc vào trong người cái đồ này còn cái máy này thì anh em à, một á anh em vào làm trong cái điện thoại hai nữa là anh em sẽ làm vào những cái chiếc nón ha trước màn hình anh em là những cái chiếc nón đó nón này là cái nón à, để có thể bịp à, quét qua tài xỉu này em nha và mình đã làm sẵn vào một bộ rồi đó và mình đã làm ha nói chung là làm video phải làm à, một bộ hai bộ để làm clip chia sẻ cho anh em để anh em có thể hiểu thêm biết thêm đó cho nó thực tế anh em nhá cái gì nó phải thực tế để anh em biết được à, có thể chơi được đó đây là cái hộp có tan này anh em để mình có thể mình thử nó ha ở đây là châm này ha cực kỳ là mạnh để mình thử cái loại không à, tan này và mình đã làm rồi mình đã bọc sẵn vào trong đây rồi tiên mình sẽ bỏ bộ hộp này ra hộp này mình làm bo góc cạnh đẹp cực kỳ là đẹp luôn anh em nha đó đây là loại không tan máy móc thì mình sẽ khởi động lên à, tí mình sẽ đánh ờ, vài cây để xem cái hiệu quả của nó anh em cột thì bao cho anh em thử 500 nước muối đèn led luôn nha anh em thấy không đó à, rớt vô tư nha anh em đó này thấy không đó nếu mà có tan là thích rồi đó nè đó đây là 100 ha rồi mình sẽ test sơ qua cái đèn led cho anh em xem luôn oh, cực kỳ là đẹp nè đó, cái này thấy không đó đây là sản phẩm một không tan năm 2021 này anh em chơi là phải như vậy ha phải như vậy mới chơi được anh em nha còn mà soi vô mà đục ngầu như này thì không thể nào chơi được anh em không để đồng led trong vắt luôn Đó. rồi tắt đồng led đi và bắt đầu mình sẽ khởi động cái chiếc nón này lên <laughs> nón này mình đã làm sẵn vào cái máy bắt này rồi ha cái máy bắt này mình đã đổ sẵn vào trong à, cái nón rồi thì anh em chỉ cần à, đổ vào và mình sẽ lắc mình sẽ quét qua bộ hộp này ha để mình đánh cho anh em xem nhé khi cái động máy lên nó sẽ ra một cái này em nên nhớ đó anh em thấy cái độ rung chưa rồi mình sẽ đội nó lên mình đánh cho anh em nha nắp nào cũng được anh em nhé nắp chén đĩa nào cũng được không quan trọng ha đó mình sẽ bắt ờ, đại cái nắp nào đi màu đen này đi đó mình đánh thôi tỷ lệ của nó là chuẩn xác đó như cái chén này đúng không anh em anh thấy nhịp rung nó lên rồi từ từ nó sẽ bắt được thuốc anh em nha nhịp rung nó lên rồi thì trong này nó sẽ có một khu lục đó nhưng mà ví dụ mũi lục tài ha một ăn hai quề đó anh em nhá cái cây này muốn lục tài đó hoặc là chén đầu tiên mình bỏ mình à, như ra lục xỉu đó lục tam nhất đó thì nó khoảng những cái chén này anh em nhá nó có lục quề rồi như cái chén này anh em ha như cái chén này máy không có rung anh em nhìn trên cái màn hình không rung không rung thì tất nhiên 70 phần trăm nó sẽ là về xỉu của chén này ha còn ba cái chén thẳng ví dụ như là hai bốn những cái chén ví dụ như là nó lên năm bốn hai ha là những cái chén đó là nó thẳng rồi còn nó rung một cái là cái dịp máy của nó thôi anh em nha đó các em thấy không xỉu trăm trăm nó sẽ là về xỉu nhất từ từ rồi như cái này nó sẽ là về xỉu anh em nha đó, trăm phần ngàn nó sẽ là về xỉu cái chén này đúng không anh em tám chín nút xỉu đấy như cái máy này nó báo nhiệt trung cho mày có nghĩa là lục ở lên rồi anh em nha lục lên thì các anh em có thể quýnh cho mình lục ngũ tài ha đó 11 nút vừa đủ đúng không anh em tài đó, mình sẽ lắc vài chén thôi anh em nha rồi cái này anh em muốn tức tay về xỉu cho mình luôn nha tức tay về xỉu cho mình luôn ha xỉu nha 9 10 11 mình thua những cái chén này đúng không anh em 2 4 5 không có lục thì tất nhiên máy nó sẽ không có báo cho mình thì những cái chén này thì mình thua thua những cái chén này thôi ha chứ không bao giờ mà nếu như nó lên con 4 nữa thì mình vẫn không thua đúng không anh em nhưng mà lên con ngủ thì mình thua thua những cái chén này đó, anh em phải chấp nhận tại vì nó 70 phần trăm đúng không còn 30 phần trăm là những chén phản mình chấp nhận như cái này là mình vẫn có thể quýnh xỉu anh em nha nhất xỉu nhất xỉu hoặc là tam xỉu hoặc là nhị xỉu đó nhất xỉu tam xỉu nhị xỉu anh em nha đó nhất nhị tứ xỉu đúng không anh em có đủ luôn đó nhất nhị tứ xỉu này đúng không nè đó tiếp cây cuối nha anh em nha rồi như cái chén này thì các anh em quýnh cho mình à, nếu mà chắc ăn các anh em quýnh cho mình ngủ lục tài đó ngủ hoặc lục lục tài cây này nếu mà chắc ăn các anh em quýnh cho mình lục tài nha đó các anh em không ngủ lục tài có đủ luôn đấy thì mình chỉ test sơ qua cái sản phẩm là máy quét ha đó, giúp nón này là có thể là quét qua gọi là tài xỉu không tan báo rung anh em nhé tài xỉu không tan báo rung mới nhất 2020 21 này đấy thì làm cho chiếc những chiếc nón cực kỳ đẹp này đó bao cho em đánh là khỏi rồi bao tan luôn nha đó các anh em nào xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở lọc phát tài nhé và đồng thời anh em nào cần mua hàng hoặc là tư vấn liên hệ qua số điện thoại 0981 521 hoặc 0966 521 nhé sẽ gặp trực tiếp mình và sẽ tư vấn cho anh em về cái sản phẩm tài xỉu việt tan này đó chào anh em chúc anh em uh, năm 2021 này thành công nhé